Ờ, mọi người có ai còn uh, ờ, nhớ uh, đây là đứa nào không? Nè. người phút trắng. Mặt thì không thay đổi gì luôn. Uh, cân nặng thì đã giảm được đi uh, giảm được cái cân đi rồi cho người nó khỏe lúc trước uh, nuôi là để béo quá dáng tí để cho thấy được là người người nó đã đã, đã góp được cái bụng vào nói chuyện tí nào ok đây là Dakota đợt này thì uh, giảm cân được cho Dakota từ uh, ờ, lúc trước là lúc nào Dakota cũng hơn 50 cân là để cho nó đỡ nặng nề vì con chó nó già rồi nó già chó rồi mà để nó béo ấy thì nó không có tốt cho sức khỏe 12 thôi được rồi không cái này để ở đây thôi chơi gì cả làm rất làm rất anh nói chuyện làm năm rồi quay mông quay mặt lại đằng uh, ờ, tivi rồi Dakota là hiện tại bây giờ là đến tháng 3 này là coi như là bước sang tuổi thứ 12 12 hai là con chó 12 tuổi đấy mà mọi người nhìn thấy cái vận động của nó ấy, là nó vẫn rất là nhanh nhẹn và cái ờ, phong cách của nó là nó vẫn là theo cái kiểu là thanh niên còn cái dấu hiệu tuổi già trên người nó là nó có dấu hiệu tuổi già từ lúc nó 10 tuổi rồi là cái đầu đuôi này nó trắng này đầu đuôi này nó trắng đây cái đầu đuôi này bởi vì là thả nó ra chơi ở nền đất này cho nên là nó nằm nó cọ vào đất thì nó ra cái màu ờ, theo kiểu này chứ còn nó là màu trắng tinh đấy đầu đuôi trắng và và cái miệng của nó này cái ờ, lông ở mép của nó thì ờ, rất nhiều người là nuôi con chó là thường là nó ra đi rất là sớm nó bại chó và nó ra đi có thể là sáu bảy tuổi nó đã ra đi rồi thì mọi người là bởi vì là mọi người để cho con chó mà mọi người nó bị thiếu chất do bị thiếu chất thì nó ra như vậy và dinh dưỡng nó không cân đối thì mọi người nhìn cái dàn chó nhà mình ấy mình nuôi một là Dakota này đây là con chó nhập về nhá con chó nhập về cái tuổi thọ thường nó sẽ thấp hơn là cái con chó sinh sản trong nước vì nó còn cần cái thích nghi khí hậu cái thích nghi khí hậu của nó nó kém hơn cái con sinh sản trong nước nhưng mà mình mọi người nhìn con Dakota này của mình là nó là bây giờ coi như nó là 12 tuổi nhá nó sang tuổi thứ 12 và nó vẫn rất là khỏe là một và con Pila là nó uh, tuổi 11 sang tuổi 11 đến tháng 3 này nó bước sang tuổi thứ 11 nó cũng vẫn rất là khỏe Dakota thì hơn Pila một tuổi thì là bởi vì là cái chế độ dinh dưỡng của mình cho chúng nó ấy, là nó đầy đủ cái đồ ăn nó cũng không khác biệt gì của mọi người mà nó chỉ thêm cần mỗi cái chi đi nó đã khác rồi nhá cái chi đi này là nó bổ sung uh, một nó bổ sung chất hai nó nó tăng cái khả năng tiêu hóa của con chó và nó an toàn theo cái kiểu nó nó tăng cái tự lực trong cái người con chó nó tiêu hóa tốt hơn chứ không phải là như kiểu là bổ sung men tiêu hóa nhé nếu bổ sung men tiêu hóa thì nó như là mà bổ sung men tiêu hóa và bổ sung đều ấy thì nó như là cái kiểu này chúng ta cho nó cái chất kích thích tăng trọng ấy. nó chỉ được một thời gian ngắn thôi sau đấy nó lại bại con chó nhưng nếu mà chúng ta giúp cái cơ thể của con chó nó khỏe nó tiêu hóa tốt từ trong cái hệ tiêu hóa của nó thì nó sẽ bền đó là cái cái cái cái, cái chini là nó và cái thứ hai là là cái canxi nano này nữa trong các quá trình con chó mà con chó cái mà nó đẻ ấy, là cái cơ thể của nó nó bị mất rất nhiều canxi thì chúng ta phải bổ sung cho nó bổ sung cái canxi cho nó và kể cả đến con chó già này nó như kiểu là người người người già ấy người già là cũng phải bổ sung canxi đấy thì con chó già nó cũng thế nhưng mà nó bổ sung ít hơn chó già này thì nó bổ sung có thể làm là nó chỉ cần bổ sung là Ờ, một viên canxi một ngày thì đã ok rồi đó nhưng mọi người đấy mọi người nhìn con chó là hàm răng là vẫn y nguyên nhá này này nó là mòn răng thôi chứ hàm răng của nó là như ờ, Dakota thì là 12 tuổi đấy răng chưa dụng một cái nào người như con chó thanh niên luôn không có khác gì cả à, chỉ có cái dấu vết của tuổi già là cái cái cái cái màu lông màu lông là ở mép là có lấm chấm lông trắng và cái đầu đuôi đầu đuôi là trắng đầu đuôi thế thôi đó là Dakota là 12 tuổi thì mọi người để ý mọi người sẽ thấy là gì các cái con chó rốt ở nước ngoài rất nhiều người nuôi các con chó rốt là nuôi chuyên nghiệp và người ta nuôi là gọi là theo kiểu tây nuôi và người ta nuôi người ta cũng cho đẻ ít chứ không cho đẻ nhiều nhưng mà nếu mà cái tuổi thọ của con chó người ta chưa chắc đã bằng mấy con chó mình nuôi đâu nha chưa chắc là đã bằng mấy con chó mình nuôi mọi người để ý mọi người sẽ thấy là các cái con chó của của, của ở bên nước ngoài người ta nuôi thường thường đấy là nó hy sinh ở cái tuổi thứ 10 và thứ 11 là chiếm đại đa số mọi người thấy là trại nhà mình chỉ có hai con già nhất thôi còn bọn kia là con trẻ nhưng mà hai con già nhất của mình là những cái con chó là mình nhập về cái độ độ độ độ ờ, thích nghi khí hậu là nó còn kém hơn những con chó đẻ trong nước nhưng hai con già nhất của mình nó vẫn còn đang còn vẫn đang còn sống hai con già nhất của mình nó vẫn đang sống rất khỏe là con Dakota này và con Pila là hai con chó cái là nó vẫn đang sống rất khỏe Dakota thì nhập ở Shopee về một nửa máu Đức à, 70% là máu Đức nhưng mà sinh ra và lớn lên ở Shopee còn Pila thì là con chó Đức rồi đó để mọi người thấy là kể cả những con chó Đức ở bên Đức cũng rất nhiều con là là nó hy sinh là nó ra đi ở cái tuổi thứ 10 thứ 11 là chiếm đại đa số luôn nhưng tự hào ở cái trại nhà mình là mình có hai con già nhất thì đến bây giờ là chúng nó vẫn rất là khỏe Những con bước sang tuổi 12 và con bước sang tuổi 11 và với cái cái, cái mức của, của, của, của sức khỏe của Dakota như này là hoàn toàn khỏe mạnh ăn ngon ngủ kỹ vui chơi vui vẻ ấy. thì dự đoán ấy là Dakota sẽ là họ theo cái mức thọ cao của con rốt có thể nó lên được 14 15 năm nó mấy năm nữa này, ngồi đây ngồi lên này đó thì mọi người để ý cái chibi này nhá cho cái chibi nó không bao tiền đâu với những cái con ờ, với những cái con chó mà mà nó không có với những con chó mà nó không có vẻ đái gì nữa như là như Dakota này chẳng hạn này thì một cái hộp chibi này ấy, là phải dùng hai tháng một hộp chibi mình dùng hai tháng còn với những con mà nó cái lúc mà nó yếu này này kia thì có thể một hộp này dùng một tháng 150 nghìn một tháng hộp chibi là 300 nhìn cái lông cổ này là nó bóng loáng thế này à. À, nhìn thấy không nhìn thấy nó bóng không? còn ở trên lưng này à, nằm xuống trên lưng là, là bởi vì nó chơi nó nằm ra nó nằm ra đất thì nó bị dính đất thôi chứ còn lông của nó nó, nó bóng lắm nó có cái độ bóng từng sợi lông một dù nó là con chó 10 10, 10 bước sang của 12 nhưng mà nó bóng nó bóng nó thể hiện là gì thể hiện là con chó nó rất là khỏe con chó và nó được đầy đủ dinh dưỡng tức là đến khi mà con chó nó già ấy thì cái tiêu hóa của nó thường nó sẽ kém đi và sức khỏe nó giảm đi do cái tiêu hóa của nó kém đi nhưng đây là cái tiêu hóa của nó vẫn cực kỳ tốt người nó người nó để nó người nó hơi hong hong thế này là để cho nó cái bộ xương của nó nó không bị cái cái cái cái, cái gọi là nó bị ờ, không bị cái mệt mỏi theo cái bộ khung xương của nó vì nó còn cho già rồi nó không như nó còn cho trẻ nếu mà lúc nó còn trẻ nó cũng không phải là còn trẻ mà nó còn trong khoảng dưới 10 tuổi ấy, thì Dakota là thường thường sẽ để Dakota ở mức 50 đến 52 cân là để cho béo tốt nhưng mà đến ờ, bây giờ là phải giảm điều tiết cái chế độ ăn để cho nó giảm xuống để cho cái, cái các cái khớp xương này của nó nó không phải chịu cái sức nặng quá lớn của cơ thể đỡ các cái bệnh về xương khớp là nó để giữ ở cái thể trạng gọi là thể trạng hong hong người cho nó nhẹ nhàng cho nó khỏe khoắn đó lâu lắm mới mới mới mới, mới, mới quay Dakota ấy. bình thường sang là ít quay Dakota là bởi vì là bình thường mà sang ấy là chỉ có thời gian chơi với chúng nó thôi chứ không có thời gian quay chơi với chúng nó một tí thôi và đi sang một mình lần này thì có người đi sang cùng có người hỗ trợ rồi thì mới quay được đó chơi một tí rồi tí nữa là đến giờ ăn nhá bây giờ là buổi chiều bây giờ là 4 giờ 20 này sắp sắp đến giờ ăn